là giải pháp cho vấn đề này. Và để giải đáp các thắc mắc đó ngày hôm nay, chương trình chúng tôi đã mời đến à, trường quay chuyên gia Nguyễn Phương My sẽ cùng chúng ta đi tìm câu trả lời cũng như là những cái giải pháp cụ thể cho vấn đề này. À, vâng và xin chào thạc sĩ Nguyễn Phương My, cảm ơn chị đã nhận lời mời của chương trình và có mặt ngày hôm nay. À, xin chào MC, xin chào quý khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Vâng, và tuần vừa qua thì à, có rất nhiều khán giả gửi thư về cho chương trình và một trong số đó là câu hỏi của bạn Mai Lan sống tại Hà Nội à, có câu hỏi như sau. À, thưa chuyên gia, cháu năm nay 25 tuổi, cao 1m58, nặng 50 kg. Cháu làm việc à, tại Hà Nội à, với công việc văn phòng. Thì khoảng 4 tháng gần đây, cháu rất ít khi đi ngoài. À, cháu à, đã cố gắng ăn rất nhiều rau xanh và hoa quả Ờ, nhưng vẫn rất là khó đi và có khi từ 5 ngày đến một tuần mới đi một lần ừ. và cháu nghe nói người bình thường một ngày phải đi ngoài một lần nhưng cháu lại không thể đi được cháu rất lo và từ trước đến nay bụng cháu hay nhạy cảm thỉnh thoảng hay bị tiêu chảy nhưng chỉ đi vài lần thì thôi thời gian gần đây cháu không thể đi ngoài được cháu rất lo không biết mình bị làm sao à, mong chương trình cho cháu lời khuyên và cách chữa trị bé ạ à, vâng xin mời chuyên gia đưa ra lời khuyên cho vị khán giả của chương trình ạ à đối với tình trạng của bạn Mai Lan có nghĩa là bạn đã đi làm rồi đúng không ạ và công việc của bạn ấy ngồi văn phòng văn phòng có những công việc ra đa phần là ngồi một chỗ chứ không có sự di chuyển nhiều Đấy, thành ra là cái việc ngồi một chỗ đấy nó sẽ làm cái nhu động ruột của bạn ấy nó sẽ giảm nhé cũng là một phần để dẫn đến cái táo bón của bạn đấy cũng có thể thời gian vừa rồi công việc của bạn ấy hơi stress một chút cũng là một nguyên nhân rơi gây ra táo bón của người lớn Đấy. hoặc là do bạn ý trong quá trình mà bạn ấy làm việc ấy, bạn ấy uống quá ít nước cái mải làm việc quá thời gian nước bạn uống rất là ít có thể là lúc khát lắm cực kỳ khát lúc đầu phải uống nước thì khi đấy cũng là cái nguyên nhân dẫn đến táo bón là bạn cái thời điểm như thế này và những cái vấn đề của bạn bạn không gần như bạn không để ý đến đến khi táo bón nặng quá rồi bạn ấy bắt đầu mới thấy rằng là mình mình cần lo lắng vấn đề này có thể rằng trước đấy có thể là hai ngày ba ngày bạn đi một lần nhưng phân của bạn bình thường đấy, à, bạn đi bình thường được bạn ấy không chú ý đến đấy hoặc là trong quá trình ăn chế độ ăn hàng ngày của bạn thì cũng thế có thể là bạn ấy ăn không đầy đủ bữa này bỏ bữa này hoặc là ăn không đầy đủ rau xanh này không đủ chất xơ trong cái bữa ăn của bạn ấy nó không đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng dẫn đến là là phần nguyên nhân dẫn đến bệnh táo bón và bạn ấy không chú ý đến đến khi bạn ấy bị nặng quá rồi thì bạn ấy bắt đầu mới chú ý ăn rau xanh này hay là uống thêm nước các thứ thì lúc đấy khi nó cũng chẳng không có hiệu quả gì đối với bạn ấy cả À, vâng vậy à, ngoài những cái dấu hiệu mà bạn Mai Lan vừa chia sẻ ở trên thì còn những cái dấu hiệu nào nữa để à, của mình có thể biết được là một người lớn đang bị à, táo bón không ạ? Dẫn đến cái vấn đề táo bón ở người lớn thì thứ nhất đấy là do thiếu nước thiếu nước thì cái dấu hiệu đầu tiên mà khi đi vệ sinh nhận nhiệt đó là cái phần đó phần nó cứng để thiếu nước lâu ngày quá nó cũng dẫn đến vấn đề là cả phân phần bị cứng vấn đề thứ hai là thiếu chất xơ thiếu chất xơ thì nó không tạo được cái khuôn phân Đấy. nếu mà thiếu chất xơ không hòa tan ấy, thì là nó cái chất xơ không hòa tan nó như là một chỗ quét rác nó quét hết tất cả những cái chất bẩn trong cái đường ruột của mình đi thế thì là thiếu chất sơ vào thì nó không tạo cái khuôn phân nó không tạo được cái bao bọc đó dẫn đến rằng là nó cũng không khó khó dẫn đến cái tò bón và cái tình trạng đi tò bón ở người lớn thường nó được ví như một cái xúc xích rất là to xong rồi nó khô cứng và sần xì đấy đấy là cái mình nhận biết rất là rõ về cái cái cái về cái tò bón cái thứ hai vấn đề nữa là liên quan đến công việc như bạn Mai Lan là công việc và văn phòng có những bạn là công việc có thể là phải đi ra ngoài rất là nhiều đi lại nhiều có thể trời nắng nóng này làm việc thì nước là cũng là một bạn cần chú ý đấy hoặc là cái việc bạn văn phòng là ngồi là ít vận động ít vận động xong rồi cái nhu động rồi rất là giảm cái công việc đã mệt mỏi rồi xong về nhà là không tập thể dục không rèn luyện không hay đi bộ ừ, đấy bây giờ là cái bạn các bạn trẻ bây giờ thường ít vận động rất là nhiều thành ra là cái nguyên động ruột nó không thể nào mà nó hoạt động trơn tru được những cái nguyên động ruột nó giảm đi dẫn đến là nó tống phân cái việc tống phân ra ngoài nó, nó kém đi đấy dẫn dẫn đến dần táo bón và thứ ba cái việc ngồi nhiều đặc điểm của văn phòng là ngồi nhiều ngồi nhiều dẫn đến cái cơ tròn của hormone ấy nó kém linh hoạt đấy cũng dẫn đến cái vấn đề bạn bị táo bón đầu và mới chớm thôi à, thì mình có những cái giải pháp nào tại nhà có thể khắc phục được à, thưa chuyên gia từ cái nguyên nhân và cái dấu hiệu của mình đã vừa phân tích ở trên rồi thì bây giờ cái giải pháp đơn giản nhất hữu hiệu nhất thứ nhất đó phải phải uống đủ nước đủ cái lượng nước hàng ngày nhất là khoảng ở người lớn trung bình mỗi ngày khoảng độ 2 lít nước tùy công việc nặng hay nhẹ ra nhiều mồ hôi hay không nhưng trung bình là ở mức đấy những người làm công việc nặng nhọc hơn mất nhiều nước hơn thì có thể uống đến hai ăn gì thì ăn không nhưng vấn đề trong cái cái, cái bữa ăn của bạn ấy phải đầy đủ với còn nhiều rất là nhiều rau xanh yeah. có những bạn là rất lời ăn rau kể cả người lớn cực kỳ lười ăn rau không ăn rau đấy trái cây cũng ăn rất là ít thường nhất là các bạn sinh viên ấy sinh viên thì bao giờ ăn uống cũng sẽ tiết kiệm hơn thế nhưng thực ra là các bạn ý có rất nhiều trái cây mà không đắt tiền mà cũng giúp ừ, cái việc đậm tràng hơn ví dụ như trong quá trình mà ăn uống bình thường nhé mà táo bón chưa bắt đầu có hiện tượng là hai đến ba ngày mình chưa đi đi vệ sinh thì mình có thể ăn củ khoai lang đấy hoặc là bơ bơ thì phải đắt hơn một chút đúng rồi hoặc là chuối nhé đấy là một số cái loại quả mà rất là rất là rẻ thôi không có gì là đắt cả đúng chưa các bạn có thể sử dụng được đối với ờ, bữa ăn hàng ngày là như vậy này có thể là rau xanh bạn ăn từ tích cực lên các loại rau như là súp lơ rau muống rau khoai lang rau mùng tơi đấy là các giúp các loại rau nhuận chả có những cái dấu hiệu mà tầm độ hai bao ngày mình chưa đi vệ sinh ấy đấy, thì là mình sẽ ăn uống ở ngày cuối đầu như vậy tăng cường lượng nước lên tăng cường vận động lên có thể là buổi tối trước khi đi ngủ mình tập cái gập bụng ấy gập bụng thực ra là nó có hẳn thêm một cái tác dụng nữa đó là săn chắc cái cơ vùng bụng như thế cũng đỡ bị là bị béo bụng hơn so với cả bình thường khác đẹp đấy đúng rồi đấy, đấy. nên có rất nhiều tác dụng như vậy và làm cho cơ của mình chắc khỏe hơn sức khỏe của mình sẽ tốt hơn và cái nhu động ruột đặc biệt cái nhu động ruột nó sẽ ổn hơn ổn định hơn nó điều khiển trơn tru hơn thì khi đấy nó đỡ được một phần khó và khi bệnh ở mức độ nặng hơn à, như bạn Mai Lan vừa chia sẻ là từ 5 ờ, ngày đến một tuần mới đi ngoài được một lần à, thì mình cần sự can thiệp của y khoa đúng không ạ ừ, để giảm tình trạng đau đớn cũng như là khó chịu cho người bệnh à, thì mình có những cái biện pháp y khoa nào có thể can thiệp và thời gian điều trị là như thế nào thưa chuyên gia đối với những trường hợp táo bón rất là nặng có nghĩa là từ 5 đến 7 ngày đi một lần và thậm chí việc đi rất là khó khăn rất là đau rất là rát và thậm chí là có thể là chảy máu đấy tại vì là phân phân rất là cứng và có thể là còn tận chí không thể đi được đấy có những người sẽ dùng là phương pháp thì là thụt thụt mới đi được nhưng mà nếu mà sử dụng thụt nhiều quá nó dẫn đến cái tình trạng là bạn sẽ phụ thuộc vào cái việc thụt đấy mới đi được thì vì sao khi thụt thì có cái cơ tròn hậu môn nó không hoạt động được hiệu quả nữa nó phụ thuộc vào cái việc nó tác động bên ngoài nhiều hơn thành ra là cái đấy mình không khuyến khích nhiều lắm tại vì khi mà dùng phương pháp thủ thì phải có cả chỉ định của chuyên gia bác sĩ đấy có thể hỏi ý kiến chuyên gia xem là bây giờ con sử dụng thủ có được không cái mức độ như thế này có ổn chưa đấy hoặc là đối với những trường hợp mà táo bón nặng có thể có thể sử dụng thuốc nhuận tràng thế nhưng mà thuốc nhuận tràng thì không nên tùy từ sử dụng bởi vì sao bởi vì là nó có những cái tác dụng phụ nhất định thuốc nhuận tràng thì chia đơn giản nó sẽ chia làm hai loại một loại là nó sẽ bổ sung thêm nước và cho cái khuôn phân nó, nó, nó mềm ra gần dạng gọi là thuốc sổ ấy có thể dẫn đến một cái cái nếu mà điều mình dùng không đúng cách ấy, cũng có thể dẫn đến tình trạng là đi tiêu chảy kéo dài đấy còn cái đối với thuốc nhuận tràng thứ hai thì nó là nó vấn đề là tạo cái nhu động ruột nên là nên là tác động đến cái nhu động và cấm phân ra ngoài thì cũng có một vài trường hợp cần phải lưu ý là sử dụng cái loại nhuận tràng nào phù hợp thì đấy thì là nên khi mà táo bón rất là nặng rồi và đấy trường hợp cấp bách cấp gần như thế này cấp cứu về về táo bón còn sau đấy mình sẽ phải điều chỉnh về chế độ ăn đấy và làm sao mà để điều chỉnh cái chế độ ăn để dần dần khắc phục cái tình trạng táo bón và không bị tái trở lại nữa và cảm ơn chuyên gia Nguyễn Phương Minh với những cái chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên cho khán giả rất hữu ích vừa rồi ạ. Vâng và hy vọng qua những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích của thạc sĩ Nguyễn Phương My vừa rồi thì quý khán giả đã tự đúc rút ra cho mình những cái kinh nghiệm quý báu để có thể đề phòng cũng như là chữa trị căn bệnh bà bóng một cách hiệu quả nhất.